Xin chào tất cả quý khách hàng đã quay trở lại với kênh ô tô các gái của Hiểu Ngày hôm nay Hiểu xin giới thiệu với quý khách hàng về cái chương trình khuyến mại của dòng xe Hyundai Tucson cùng với những cái phương thức thanh toán hay là chi phí lăn bánh của chiếc xe Hyundai Tucson mẫu Felix 2019 mới được ra mắt và hiện tại 10 lý do quý khách hàng nên lựa chọn mua xe tại Hyundai Ngọc An 1. Hyundai Ngọc An là một trong những đại lý có bề dày kinh nghiệm lâu năm uy tín chuyên cung cấp các dòng xe lớn nhất ở Việt Nam với 100% vốn đầu tư của đầu tư với quy mô là 3.000 m2. Hai Hyundai Ngọc An thường xuyên có chương trình khuyến mại giảm giá đặc biệt tốt nhất khu vực miền Nam. 3. Khi khách hàng mua xe sẽ được tặng nhiều quà phụ kiện khuyến mại hấp dẫn cho khách hàng mua xe kèm theo. 4. Hyundai Ngọc Anh là lễ chính thức 3S của Hyundai Thành Công, bảo trì, bảo dưỡng và mua bán xe là bảo hiểm an toàn nhanh nhất cho khách hàng. 5. Chúng tôi hỗ trợ thủ tục mua bán trả góp đơn giản, nhanh chóng và với lãi suất ưu đãi tốt nhất. 6. Chúng tôi đăng ký ra xe và giao xe tận nhà cho quyền khách hàng. 7. Chúng tôi hỗ trợ khách hàng thủ tục đăng ký kinh doanh Grab, Uber, taxi. 8. Đại lý chúng tôi luôn có các xe demo lái thử để khách hàng trải nghiệm trước khi quyết định mua xe. 9. Là đại lý có dịch vụ chăm sóc khách hàng trước và sau bán hàng tốt nhất với nhân viên chuyên nghiệp chú đáo tận tình đã đạt chuẩn các chứng chỉ bán hàng của HTC. 10. Là đại lý đạt chất lượng dịch vụ và bán hàng tốt nhất năm 2018 Xin tất cả mọi người, mình là Hiếu, hiện là phụ trách bên mảng kinh doanh của đại lý 3S Vinay Ngọc An tọa lạc tại địa chỉ là 327 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày hôm nay Hiếu quay video này để giới thiệu với khách hàng dòng xe Vinay ASEAN bản 1.4 MT 2019 mẫu phân khúc hạng B đang được bán chạy nhất thị trường Việt Nam. Chiếc đang trưng bày phiên showroom của công ty Hiểu là chiếc bản số sàn bản đủ hay còn gọi là bản gia đình màu vàng me màu vàng me ha đối với phiên bản này phiên bản đủ được sử dụng cho mình là dạng à, đèn là sử dụng là đèn bi halogen còn đối với bản thiếu nó cũng vẫn vậy nhưng mà bản thiếu và bản đủ nó sẽ khác nhau vào những cái điểm gì Chiếc xe đang trưng bày ở trên công ty hiệu đây là chiếc xe Hyundai Accent bản 2019 màu vàng me hay và bản trong xương thì là bản xuất xài vẫn đủ bản này sẽ được trang bị cho mình khá là nhiều những tiện ích ví dụ như đèn được sử dụng trên xe sử dụng bóng đèn vi halogen và một số các cái ví dụ như đèn à, led chạy dài dưới ban ngày màu này là màu vàng me cũng rất dễ nhìn ngọt và đẹp đẽ màu này màu mới của xe rất là sang trọng của chiếc uh, xe Hyundai Xe này gương chiếu hậu được tích hợp đèn sinh nhan báo rẽ đây đèn sinh nhan báo rẽ trên xe ở phía bên hông xe sẽ được tích hợp một số các cái đường gân gập nổi trên xe thay đôi nắm được mặt chrome sáng bóng chống dĩ còn ở phía dưới sau sẽ được tích hợp cho mình các cái cụm đèn hậu sẵn led 3D Xe được trang bị cho mình đầy đủ những tính năng như camera hoặc cả miếng người trên xe và phía đuôi xe rất nhìn ngầu ha Đây Hiệu sẽ quay sát cho mình là cái cụm đèn. Hiệu sẽ mở cốp với khách hàng coi cái cốp của chiếc xe Hyundai Accent Wow Cốp cũng rất, rất dẻo rộng rãi quý khách hàng có thể chở được tầm khoảng 4 cái vali cỡ chung và một số các vật dụng nhỏ nhỏ của mình khách hàng có thể chở được thoải mái đồ luôn ở phía dưới sẽ là hệ thống bán sơ cua và các con đội hay là tay quay ốc office để khách hàng có thể thay thế sửa chữa khi xe bị ờ, sự cố cố rộng mâm được sử dụng trên xe là mâm cho mình là mâm 15 inch nội thất trên xe được sử dụng cho mình là một màu nội thất bên trong là nội thất màu be kết hợp với những đường viền màu đen hình thức cũng bất ngờ rộng chiều dài và chiều rộng của chiếc xe là 1m729 ở phía bên đuôi sau ở xe sẽ có trang bị cho mình là cái cửa gió ở hàng ghế thứ hai dành riêng cho cái phiên bản nâng cấp 2019 này sẽ có cửa gió hàng ghế thứ hai và cái đuôi cá mập có cái tựa đế tay ở phía sau này và đây là cái nội thất của chiếc xe Hyundai Accent à, kiểu đang mở đèn lên một số cái chế độ trên xe nhìn nó sáng và trông nó lịch sự hơn sang trọng hơn với phiên bản số sàn hiện tại trên xe sẽ được trang bị cho mình là hai túi khí một túi khí bên tay và một túi khí bên phụ về các chế độ an toàn trên xe được trang bị cho mình là các cái hệ thống như chống bó cứng phanh ABS cân bằng điện tử ESC hỗ trợ phanh khẩn cấp phân bổ lực phanh điện tử hỗ trợ khởi hành ngăn dốc hay là các cái tính năng ổn định chống trượt thân xe có chìa khóa mã hóa và chống trộm ha kiểm soát lực kéo TCS và chất nhiều nhiều những tính năng cách từ dòng xe phân khúc hạng B này và giá của dòng xe phân Accent tính tới thời điểm hiện tại thì Accent sẽ có 4 phiên bản thì có giá từ 425 triệu tới 400 và giá của Accent 2019 thì sẽ có 4 phiên bản có giá từ 425 triệu tới 545 triệu tùy từng các phiên bản và giá lăn bánh của phiên bản tiêu chuẩn dự kiến là 700 507 triệu phim ảnh 1.4 số sàn bản đủ là lăn bánh là 550 triệu ASEAN à, phim ảnh AT bản tiêu chuẩn là giá lăn bánh dự kiến là 590 triệu ASEAN bản AT bản đặc biệt dự kiến lăn bánh là 635 triệu đây là giá lăn bánh của phim ảnh ở tại Sài Gòn còn nếu mà khách hàng có hộ khẩu có cái tỷ lệ ví dụ Bình Dương Đồng Nai thì sẽ có rẻ hơn 10 triệu Ngoài ra hiện tại là bên hiệu có hỗ trợ trả góp lên tới 80% hoặc 85% giá trị tiền xe thì phía ngân hàng chỉ cần trả trước tầm khoảng 154 triệu tới 190 triệu tùy từng phiên bản và chi phí lăn bánh này mới là đang là tạm tính thôi quý khách hàng có thể uh, khi mà cần tham khảo hay tư vấn báo giá về sản phẩm của quý khách hàng cứ liên hệ trực tiếp đừng ngần ngại hay là hay là cần ngại gì hết thì quý khách cứ liên lạc với Hiểu theo số hotline ở phía trên là 0908 22 3055 để Hiểu có thể được tư vấn và hỗ trợ quý khách hàng hay muốn mong muốn sẽ đưa cho khách hàng một sản phẩm tốt nhất với giá ưu đãi nhất và nhớ nhiều khoản tiện nghi cho quý khách hàng và gia đình Quý khách hãy bấm đăng ký kênh like và share video này để quý khách hàng có thể nhận nhiều những cái thông tin bổ ích mới hay là những cái chương trình khuyến mại miễn phí cập nhật của hàng tháng. Xin quý khách hàng à, hãy chúc quý khách hàng một ngày mới hạnh phúc, tràn đầy sức khỏe và nhiều niềm vui. Gửi xin chào video. Gửi xin chúc quý khách hàng một ngày mới tràn đầy niềm vui, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Gửi xin chào và tạm biệt quý khách hàng ở những video tiếp theo nha.